Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Lần này thì Khải cũng khá là lâu rồi Hôm nay Khải sẽ bêm lần bài boss này em ơi Tầm này Khải bêm chắc khoảng tầm hơn một rương đây mà Anh em đang xem đừng quên cho lần bài boss bắt 44 này một lần thì sẽ chơi nha em ơi Nói chung tầm này thì xanh Đỡ mà nói ra mà hôm nay xanh để lấy cái gì Thì Khải vẫn không hiểu là hôm nay xanh để lấy cái gì Tại vì đồ tầm này nó cũng đồ ba cái đồ xanh cũng như là trang sức này nọ nó không có giá trị cao cho lắm Chỉ mong rằng là ra cho chuyện kháng cả này cao Rồi nhẫn, chón kháng họ cao thì ờ, mới có giá thôi em cũng như là kháng lôi cao này nọ thì đẹp thì mới ra mới có giá còn lại những món đồ bình thường thì nó chỉ gọi là đỡ đi ép phôi cũng như là ép phổi như là ép những món hồn kia không phá thôi nè ok bây giờ thì khả sẽ đứng này thả vài con cũng như là cho anh em xem nha à, đợi từ từ trước khi thả khả được hai cái vô gốc á à. con góc cho con năm độc thả đi rồi ok đã vô góc lách tại năm độc này à, được khải đứng thả năm độc vài tuôn xong đầu là khải sẽ lấy nhạc chính ra đi à, đi nhặt hoặc là ạc chính sẽ ra thả anh em đọc vào trong đó tới khi giao dịch hết qua anh em động nha đó khải giao dịch hết anh em động khải đỡ làm một ít thôi nè khỏi khải thả đến đâu nếu thiếu khải sẽ giao dịch tiếp đó tại vì ạc bên này sẽ là bó đồ cho anh em xem mà đúng không ạc bên này sẽ là bó đồ cho anh em xem nên là chỉ giữ làm ít lần bài thôi rồi vào việc vào việc à, có được rớt thì tinh gồng không không anh em ơi không đốt thì tinh luôn nè không rất tự tin luôn không rất tự tin luôn muốn nói nè rất tự tin thì ok quá rồi, rồi ok bỏ bên đó nửa rương bên này thì đâu là mình thả rồi mình nhặt đến đâu mình đánh đến đó thôi rồi hợp lý mà đưa năm động vô trong đi tại năm động không còn làm gì đâu Hãy chính ra ngoài nè Hãy chính đường môn ra ngoài vậy nè Rồi Vô Thả đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi Thằng Thiên nó không đánh ta Rồi ok Đó Đánh gần chết là ngừng lại cho Thiên Thiên đánh thôi em Ông em đọc chỉ phụ bùa thôi anh em ơi Em đọc nó đang không nổi đâu anh em ơi Em đọc đang yếu lắm Đam vài cái sấy sấy sơ sơ test auto rồi Rồi Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Đó nhặt đồ nhặt đồ ok nhặt đồ nhặt đồ phủi coi có rác không cái nào xài được vứt cho xe giữ này trọi rác trọi ba mấy cái đầu tiên như cái quần luôn này mà rác không rồi mấy đầu tiên chắc cũng năm đọc uh, à, hay ai kép rồi trọi toàn bàn này rác không có mấy cái món đồ trắng chắc lúc nãy à quên cái miếng mắng miếng mắng nữa tại vì mấy con đầu con cánh bắn anh em hàng gì đậu xanh toàn được trắng không sợ sợ toàn ra như vậy đợi tí nè hãy đi uh, đội uh, hiền tình đó. hôm này đánh rồi không biết làm gì luôn nè con nghe mươi ờ nghe mươi đứng chơi đi đánh con nghe mươi đánh không được rồi đánh cái này xong không biết làm gì luôn chủ yếu để ép thì tinh là chủ yếu nè anh nè kiếm thì tinh để ép đồ này nọ còn đỡ mà nói đồ viết thì tầm này thì anh em chả có đồ gì đâu bán có tiền luôn kiếm tin này rồi ghép xong này ra đánh tiếp ra nhạc đồ tiếp chọn ba đồ cũng ngồi quá trời lần tháng năm bảy con đồ nó cũng rất nhiều lắm nè hiền tân này anh lôi chẳng có gì rồi anh nhập đồ nhật độ nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ rồi tiếp tục phụ diện rồi chung mình đánh rất là nhanh nên là mình không được gì <laughs> đâu cả anh em đánh nhanh lắm khải thì phải từ từ hãy lưu tương dung trung tâm đi tương dung trung tâm thì nó chạy ra chạy vô một tí nhưng mà nó ghép hiện tình nhanh ghép hiện tình nhanh hơn bánh này bắt 44 rồi nha anh em ơi nói chung lần này là hơn một rương ấy anh em xem cho một like nha rồi bỏ được cái đồ gì không ghép hiện tình nè đồ nào ngon ngon thì phổ được thì mình sẽ bước cho c này không không sai được làm rác làm đồ thì bước c động lực dòng hai làm rác được này làm xe được này rồi ôi phục hồi này cũng không sao được luôn rác luôn cái con này lấy hiền tinh là chủ đạo nè hui Sức mạnh này sốt này Sức mạnh 14 Thọ sức mạnh 14 Đấy xe Rồi sinh lực lượng có gì luôn Còn rác thôi Sinh lực hiện 2 nỗ lực hiện 1 Rồi tới nè Thả nhanh lắm nên là từ từ anh em đã khải ghép hiện tinh cái đã Vừa bói đồ mà bánh không có gì luôn hỗn lực à nỗ lực dùng cuối này xài được nè nỗ lực dòng hai rồi có ba món dùng được hai thêm bước cho xe có đó đơn giản là thôi rồi nè nhạc này ủa sao đóng nhạc ta nóng nhạc này ok nhạc rồi nhạc rồi nãy giờ anh nó ngủ này mà Nam ngủ không nhỉ? nói chung nhật là đánh boss được vài quốc bình phụng viên này. rồi à, ra tiếp tục đó chủ yếu kiếm hiền tinh này đó được đồ vip thì mừng cũng được rồi thôi nha anh em chứ không giờ ăn được đồ vip đâu không giờ ăn được đồ vip đâu tiếp tục một hai ba bốn năm sáu đó vô bua vô mua đó thằng banh mà nào ta cái này á thúy yên nem độc đánh nam rồi nếu mà được à, đường môn sấy vô á thì nó rất là nhanh chết đường môn sấy vô rất là nhanh chết nha nam đường môn sấy vô rất là nhớ nè đó lẫm tiên đó lẫm đồ lẫm đồ lấm độ lấm độ lấm độ lấm độ nhiều đồ quá nhiều đồ quá rồi phủ nha ở à, đó nó đánh này? đánh này. tiếp tục và cái đồ gì bó rồi nha em khi khải dìa thì con thấy mình chờ nó đứng im rồi em ơi không cho đánh luôn đó rác này căn bị 17 rác này cái đao 33 sao nhật ơi sao nhật ơi lâu lâu lâu lâu lâu, ủa gì vậy lâu nghe em nghe em nghe nghe nghe sao sao em ơi giờ là bạn em á em em á nó vô năm xe mà <laughs> nó sẽ cần ạc trước ba chín cũng được xong à. rồi nó sẽ mua ạc chín sau à, giờ mình mình có dư ạc không hay là mình bán nó cũng được đó đạt 139 đỡ xin đỡ nếu mà vô thì đến ngày mai nó lấy ghẹ cho ghẹ ghẹ có gần 40 hạt mà ghẹ nhiều lắm ừ. vô 5 xe nha ok ghê ghê. từ cái quăng nó mới hạt cho 39 trước và hạt chính nó tìm nó mua sau đúng rồi đúng rồi chính xác ờ, nó sẽ vô ban mình 5 xe là ôi mà, được một bánh bốn nan trời ơi ok em ơi giờ anh hỏi ghẹ nha ờ ừ, ngày mai anh báo lại cho chưa mai anh báo lại cho được vài cái rác uh, được vài cái rác uh, nội lực hiện 2 sinh lực hiện 1 à, kháng lôi dòng 2 may mắn này nè may mắn 3 ba nam sinh lực hiện 1 sinh lực hiện 1 đó đỡ đỡ phải tốn tiền để mua chưa đó anh em thấy chưa đó đỡ tốn hai ba chục dạng chưa chúng mình thì không bán nhưng mà mình cứ vứt đó xe cái nào ép đồ thì mình vứt ra cho anh em ép thôi ok chưa tôm này là chủ yếu kiếm một kháng cả cao này nọ nè này được uh, một một nhục bò miếng bánh ba rồi tiếp tục nó khó farm dữ ta cho một xe dí em rồi để nó farm NPC khó chịu căng vậy rồi anh đọc vô buồn ấy thư yên làm việc ờ, lâm tiết nhạn với ai tôi luôn luôn dí em suốt mà vô buồn Rồi. Nói chung là khả năng sang xếp bằng bánh 13 nha Nam. Vẫn là đang sang xếp bằng bánh 13 nha Nam. Đây cho anh em xem xếp bằng bánh nè. Đây nè. 4 nè. 3 nè. 3 nè. 3 nè đó. Xếp bánh 13. Rồi nhiệt độ. lâm độ, lâm hàng, lâm hàng siêu vip kháng cả 20 hợp kim ơi. Trời ơi, đồ sành quýnh còn tí mới nó đứng im rồi cái ngáo rồi rồi có boss quốc khánh đánh hết đi nha hết hết cái gì đó à, à nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ rồi phụ dừng ngay tính tiếp không có ra thì tên này mà ra thằng phúc duyên này nọ đánh kiếm huyền tinh đúng rồi nè đánh kiếm huyền tinh cho mấy hôm em không có huyền tinh nữa em phải đi mua rồi bói này đó tự bình tĩnh sáng đọc mà ờ, cái này không xài đến rồi không làm phôi được luôn không làm phôi được luôn kháng độc ăn một kháng độc ăn hai món này ép có mấy món hiếm lắm mới gặp được món kháng độc kháng độc 23 Trời. kháng độc 23 vài món hiền tinh này rồi tiếp tục ba cái chuyện kháng cả không kim kháng độc kim kháng độc sinh lực dùng cuối bỏ nỗ lực thì được năng động số luôn. ôi nó bởi vì nó không đổi đâu đổi này nó cứ ba chân sức là một hiện tinh đâu, cứ ba chân sức một hiện tinh trời toàn rác này ôi rác nữa không có gì luôn ok không có giữ được phone nào luôn bản này có động sắt hôm trước có động sắt nhưng mà chỉ một món thôi mà hôm trước hải có cái nhẫn động sắt 24 25 phần trăm mà lúc đó hải bán hai triệu hải mua bao tay thiếu lâm hai triệu rưỡi tiếp tục này Rồi, thiên kết thúc. Đó, anh em thấy nhanh không? Nhanh kinh hồn luôn nè. Ổn thiên xuống đúng rồi. Ổn thiên khải sao xuống ngựa mà nó cứ lên ngựa mà ta. Nó bị tình trạng gì mà ta ngáo anh liền đánh thì không đánh cứ lên ngựa xuống ngựa đó ngựa xuống ngựa gì vậy Ủa? hello anh em mới vô nha hiện tại anh em đang xem đền bài boss bắt 44 mươi năm này khả đánh cứ một rương là khả mới đánh nè à, <coughs> ờ, nhiệt độ á tính sao nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ cứ năm sáu con một lần là nhiệt đuối nè phụ hợp kim nè phụ kim nhỏ lẹ này rồi kim hơi trâu rồi nhảy dạ. tiếp tục tiếp tục <laughs> tiếp tục tiếp tục nói chung cái này bó nhanh này, mất thời gian anh em à đây rồi đây trời ơi khó mấy cái gia truyền họ này nó hiếm đồ là hiếm dòng lắm ngọc bội à nỗ lực dùng cuối này được cái phone nỗ lực dùng cuối này dùng cuối nè mày ngọc bội dùng cuối hắn lôi xấu, nỗ lực dùng cuối rồi này đó được mấy phố nỗ lực dùng cuối liền có tiền liền vài chục vạn liền ui nhẫn kim ngọc bội kim ôi nhận kháng độc 25 luôn sinh lực lực đẹp luôn được để cho xe anh em nào cần đẹp này nam ơi hello anh nguyễn nha hello anh em cái xe bờ này may mắn thì chỉ có may mắn 4 là cao nhất thôi nè chứ không có may mắn 10 <coughs> đồ xanh may mắn 4 là cao nhất Lột dòng cuối Hưng lôi Đâu nhắn 130 Nhìn chán dữ ta Từ 40 cũng được vài xu Chón ăn hai không xài đến rồi à. Nỗ lực dòng cuối quay 130 Được được được Đây đó Mấy cái phôi rác này một cái này hai này bỏ này ba phôi này trời nỗ lực dùng cuối quá trời luôn sáng này nỗ lực dùng cuối quá trời luôn nè thằng lôi 26 này cho xe của ngài ấy mang tạm được nè rồi thằng nhân bất tiếp tục đây nỗ lực dùng uh, sinh lực nguồn lực cho xe này nỗ lực dùng cuối này lực dùng cuối này chung nãy chưa có cái nào gọi là có tiền cả nói chung tầm này không có cái nào gọi là có tiền luôn nè sang <laughs> nhà vui thôi 400 kim anh cứ nhăn lên một kim 70 nghìn cứ nhăn lên thôi kim 70 nghìn Việt Nam đồng rồi tiếp tục trừ hết nửa rương rồi đó em thấy không nửa rương mà toàn chả có gì luôn nè toàn cái nịt thôi rồi cuốn đây nửa rương rồi đấy Work đánh rất là nhanh à, ờ, nhật đồ nhật đồ <laughs> nhật đánh nhanh lắm anh em ơi <laughs> đúng rồi đau đau nhìn đẹp mà bán cái đó là đúng rồi à. <coughs> tiếp tục khui độ Hợp ờ, kim là kiếm cố gắng cho chuyện kháng cả đẹp năm Chuyện kháng cả 2 tạ 20 19 20 là kiếm được vài kim chơi nè. Rồi, về. Xem cái bóng rau à. Bóng này nè. 351 150 kim. Cái bóng này không đặt móc nha nè, không đặt móc xấu nha. Bóng này mang ok chứ không đặt móc nữa. Thiếu mất uh, vài tóc. Rồi, <laughs> vui khối độ khối độ dây chuyền nội lực dòng 2 hai sinh lực đồ không kháng cả ngọc bội số số lực ghép lấy hương tinh này nội lực hiện một số nội lực hiện hai được nội lực hiện một số chọn dòng cuối được shop luôn tôi không băng là shop cho lẹ nè không băng không có làm gì luôn nỗ lực cuối ok nỗ lực đầu số. câu hỏi ba đâu không có chón à có chón là vô vô bờ vô bờ <coughs> xin được dòng cuối xin được dòng cuối ok đó thằng bành không bành này nội lực dụng đầu 158 hiện tại nội lực dụng đầu chưa thấy cái món nào ép bằng nội lực dụng đầu sức lực dụng đầu thì được bỏ qua luôn đi chó này con lôi này con banh này trời ơi không có kháng tất cả kháng động sức lực dùng đầu này sốt lực dùng cuối này chó cuối này chống hỏ này được ok được vài món rồi được vài món thờ đỡ lại để ép đồ rồi đủ đồ gần phun đồ rồi làm rừng nó phun đồ À, tiếp tục đó trong này còn hai chục con nhất lại bên con nem độc còn 32 con nữa nha nè rồi uống được rẹo thôi tiếp tục Nãy chưa thấy một gia truyền kháng cả luôn nè chua gơ gốm. Nãy được 15 phút rồi bảy con boss lần bảy con boss một lần nha nè một món những đồ này bỏ nhanh thử có món nào vứt cho xe cái tính sâu này bỏ nhanh này rác này rác này rác này rác này không có món nào xài được luôn đậu xanh trời ơi trời ơi không món nào mà đỡ dùng làm rác luôn nên làm phôi luôn nè trời này vô shop hết <laughs> rồi vô shopee hết rồi không có gì luôn đừng ép bằng cá nhân hết rồi không có được gì luôn toàn hiện tinh thôi một hai ba một à, nó nhật đô đó à, bên kia còn một gia chiên ok tiếp tục qua được gì không thắng lôi sinh lực được dòng một nè à, được lần 4 sinh lực dòng một nè đó nhận thắng lôi ngọc bôi rồi cho <clears throat> rác không ta nỗ lực điểm cuối này nỗ lực sinh lực dùng đầu ôi nè có người bỏ chưa ờ, tóc teo ơi lô lô lô người bỏ khăn lôi là tóc teo ơi lắm mà em à nó có rồi nó có rồi có rồi nó mua rồi ok năm chục vạn à ừ. trang vậy đó bước qua nỗ lực dùng đầu kháng động rồi rác hết em ơi Vô làm phôi hết <coughs> Khải mua nọ thiên quang rồi Đúng rồi Long hoàng ơi Hello này mới vô nha Ừ hôm nọ ông ông ông trong bang Elino đấu giá cái vũ khí 24 triệu năm ra Evan này ra cái, cái móc này cái là khóc luôn nè khóc hoàn toàn giờ cao vũ khí cao lắm khoảng tầm 5 5 đến 8, 7 triệu là ép ra 5 7 triệu còn nếu mở ra đẹp thì có thể mười mấy triệu giờ ổng cầm một cây là mở ra hên xui luôn á một cây hên xui mà 24 triệu năm chúng là khá khá đen xin lỗi đời quá đen đấu cây vũ khí chúng là không biết trước được nói chung là chơi game này thì không thể nào biết trước được điều gì luôn nè cứ chờ đợi ở đơn làm thôi còn chả hiểu vấn đề nữa đúng không mình đây mình chưa biết luôn cứ đến đâu thì mình trải nghiệm đến đó chứ không thể nào biết trước được điều gì ờ. rồi hai mươi tháng rồi thấy cao cao hơi tiếc tiếc bước lại vâng <coughs> rồi nỗ lực lần hai vâng. ok có vẻ full đồ ạ à dù cho thế sang kia đổi thay bao sông tiêu phu đời trai đường ta đi bao nhiêu trong gai từ đôi bàn tay một mai xứng danh mà sơn sơn trên vai đời anh hùng ta đi mang trí trai bình thi hà giang sơn chẳng thể qua một chữ tình ai hay một sáng lông ta lừng danh rồi tiếp tục ra quýnh tiếp rồi em ơi được à, vài chủ viên thì tin này hiền tin nhớ lộn tiếp tục một hai ba bốn năm sáu Mấy mảnh tiếp theo Bập bập Hello anh em mới vô nha Hiện tại anh em đang xem uh, ờ, Sen Boss lệnh bài bắt 44 à, ờ, Anh em ủng hộ khám một like ủng hộ chơi nha anh em ơi Hồi xưa Sen cái này rất nhiều đồ đỡ giá trị á Xem rất là cuốn mà tầm này thì không có đồ gì nữa nên là anh em xem cái gì nói chung là được gì hay cái đó anh em ơi xem nhớ ủng hộ like chia sẻ chơi nha nhiệt đồ đấy nhiệt độ ngã nhiệt độ ngã nhiệt độ ngã nhiệt độ ngã nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá đó sạch sẽ <laughs> là một rương liền <laughs> được rẹt <laughs> ừ vô danh thì kẻ vô danh 7 ngày rồi đó mày. ở ừ, server này under chỉ ờ, cao lắm là mấy mấy mấy bốn là mắc thôi nè còn mấy mấy mười không có nha mỗi server một khác mà anh trần nguyên mỗi server một khác mà sao giống được rồi rồi coi bói này bói đồ này nỗ lực dòng 2 sinh lực dòng 1 cái bảy hai bỏ này bỏ luôn 530 bỏ này trong tháng 17 ôi mình bánh bốn rồi coi rồi trời cho chuyện mình bánh bốn có rầu mình ra mình bánh bốn nữa xem ra ngọc bội trời ơi một cho chuyện mình bánh bốn chà chà xuống lôi 21 luôn đẹp hay chứ được được được chọn thiên yên mang đẹp nỗ lực dòng cuối nỗ lực dòng 2 sức lực dòng 1 không có gì wow sốt tiếp tục kiếm ít đi hiện tinh hiện tinh lực rồi 540 dòng 1 rồi 520 sốt đây phương pháp dòng 1 ôi nhắm cái bánh 2 trời ơi bánh 2 dòng dòng 2 nữa mới đâu đi Động lực dùng cuối Sức lực dùng 2 Bỏ đi Động lực 23 Bỏ đi Rồi tiếp tục Cám lôi Sức lực thấp Đâu Một nhẫn với bánh 3 nữa Trời ơi sao khỏi với bánh 4 ta Nhật đủ nhẫn cho em Đâu Trên cái này đủ set luôn rồi. nhắm nhà mình bán ba rất quá trời. Nội lực dùng 2 không xài Ơi, nội lực dùng 2 có xài chứ cắn lôi, sốt này Tình anh em xin kìa Sốt này Xin lực dùng 2 Tình em cần mấy mấy ngàn tí bức cho nè Để làm cho đủ bộ cho nè Bộ mấy mấy 12 cho nè, đợi chút Khải cũng được mấy mấy 13 rồi có đâu nhiều Giống lần này xanh dư đã bức cho nè cuối thành phát vòng một chọn nhóm nguyên bánh ok à, ờ, nhập bộ cũng được ít phôi cái <coughs> phôi cái, cái mẻ này cũng được ít phôi ấy rồi hợp lấy hợp lấy hợp lấy ok dùng bách mẻ này được hàng ờ, khá được đồ nhiều may mắn bánh 4 này à, ờ, thông pháp dùng một năng lực cao này thông pháp cao này nhận nỗ lực hiện hai này may mắn ba này để cho này thông pháp hiện một này sốt này nỗ lực mát này bánh hai này nỗ lực cao này nỗ lực cao hiện ba này sinh lực hai hiện, hiện cao này làm chậm 40 dòng 1 này làm chậm dòng 2 sinh lực dòng cuối này rồi cái mẹ này cũng được ít đồ ấy rồi ok tiếp tục mẹ mới tiếp tục ba con cuối còn 32 con nữa nè 32 con nữa ok tí nữa nha nhường tuấn ơi tí nữa khải sơ đồ cho anh em xem nha hello anh em nha anh em đang xem cho khải một like ủng hộ cho nha anh em hôm qua anh em cứ nhiệt tình anh em ấy dạ ấy dạ ấy dạ ấy dạ ấy dạ ấy dạ rồi nhiệt độ luôn vừa ngừng đam nhiệt độ luôn là hợp lý rồi được dưới đây bỏ vô này luôn nha sốt này sốt này sốt này <clears throat> thở lực nỗ lực dùng cuối này sốt này tấn hộ sinh khí sốt này làm chậm sốt này sốt này sức lực hiện hai cao sốt này sốt này rồi chốt món này để đổi ờ, hiện tinh ạ bên này làm gì có căn khôn bên này chưa có căn khôn đâu mà chưa có căn khôn hai cấp số này số này số này được được mới hiền tình nữa chứ giỡn đâu cho hiền tình một hai ba quá trời ngon có cái đập độ trước không có mà đi mua lên gần ba này đây ráp này ráp này rồi tiếp tục bỏ hai này vào rương đi tí nữa gom gom thử có được xét gom cho ông ấy cũng được mình ba dừng mình bốn giờ cho Thúy Yên đã <coughs> tiếp tục nha em ơi giao dịch tiếp tục lên bài boss này còn 32 con cuối cùng anh em ơi hết rồi 32 con là nửa rương nữa nè đó nãy giờ bèm hơn nửa rương rồi giờ tiếp tục nửa rương tiếp theo này không có một dây chuyền kháng cả luôn em à Khá là nhỏ Không có một dây luôn Khải đang xanh xếp mấy cũng cũng 13 nè đây này ba này ba này ba này rồi rồi đây cho em xem lại này. đây bốn này bốn thân lôi 21 3 kháng lôi 29 3 kháng lôi 25 ngọc bội kháng lô đó 3 à, cái nhẫn may mắn 3 game đẹp hơn cấp 10 đẹp hơn đúng không dịch qua vô à, nhiệt độ ồ oh, lần này nhiều đây bố nhanh bố nhanh bố nhanh bố nhanh lần này nhiều đây ấy giờ vứt đấy nhiều không có gì ok tiếp tục anh em ơi khui ừ, rác rồi nỗ lực dùng cuối này xài được này lô 30 cho xe này số số số sinh lực ờ, uh, 146 được này khăn lôi 30 á à, đồng Mấy cái khăn lôi 30 đẹp nha số số số số sẽ được thùng hai ok tổng số này được vài món ra lá tiếp tục à. rồi xong à, này lượt lực dòng cuối được nè nội lực dòng cuối xài nè nỗ lực dòng cuối rồi này thế nên mình sang nỗ lực dòng cuối toàn 70 80 không không biết mấy ông kia đánh kiểu gì mà nỗ lực cứ mười mấy 20 hay thiệt ta mười mấy 20 nỗ lực dòng cuối nè cũng mua một cái một mua một cái rác như vậy là 35 vạn 37 vạn anh em đâu biết đâu giờ mình có thì sau này mình ép đồ thì mình đỡ tốn hơn rác này. xây này xây này quấn hất này chắc kiếm chắc khoảng tầm 50 viên hiểm tinh thu là được khoảng tầm uh, à, 500 xu 50 50 viên khoảng tầm 500 xu rồi tiếp tục đường môn kèm nem động kèm thế yên thì auto nhanh luôn nè đánh bot auto nhanh luôn một ca vạn á một ca vạn là ở server này khoảng tầm 35 đến 40 k việt đồng nếu anh em mua giá đẹp thì 30 đó. nếu như em mua được giá đẹp thì 30 rồi <clears throat> một con chết mà gì có một cái nhận gia truyền mà trời xây cá nữa rồi rồi nhiệt độ đó nhiệt độ rồi xong cộng ơi hết quá ơi vừa hết quá tửu luôn à cánh quá tửu này ok chưa rồi tiếp tục như đây bội nỗ lực dòng cuối này không có kháng cả luôn đen gơ ta ôi kháng cả bảy <laughs> Nhỏ thiệt sự nè Một giờ kháng cả bảy Dòng hai rồi chứ Mới nói không kháng cả Mà kháng cả bảy thấp quá số số luôn số luôn mấy Sức mạnh 18 Nỗ lực dòng cuối huyền phong lặng lửa phi lâu vàng trời xanh ở đéo lên được ami luôn rồi đi đi shop mới này sẽ tổng hai chúc mạnh ba ôi tổng rác thôi em à tiếp tục ra hiền tinh này <laughs> à chuyện kháng cả bảy shop luôn biết làm gì giờ cộng giác không ờ mẹ má nó kêu xe 8 nữa kìa, à, lần đéo kịp nha mày bảy không Con gương chưa? Gương khuôn mà Rồi cái khoảng năm mười phút nữa xong rồi Muốn nhanh rồi anh em ơi Cho anh em đánh bất đại Anh em mình kia đánh bất đại Dự ái không? Hello anh em mới vô nha Hello mọi người nha Nãy Khải đánh bot nên là Khải không tương tác kịp với anh em Anh em thông cảm cho anh em ơi cái nọ ép lại được không không cái nọ mát rồi ép chi nữa mát rồi mà ép chi nữa thành hình ơi nó này mát rồi mà ép chi nữa à, nhạc tiếp này đồ này đồ này anh em đang xem lệnh bài boss boss lệnh bài đừng quên cho cả một like chia sẻ ủng hộ chơi nha em ơi thôi xong to này này mình lấy phí ra nhật nhật thêm đồ à, ok cờ tung bay giờ phong ánh dương soi mảng cao cờ phi nhánh giữa chốn nguy cùng mà chính ta vào giấc mơ bài đàn mang xin vang trời chất đất đời à được rồi bón mẹ này nữa giao dịch uh, thêm hai chục con nữa xong rồi em ơi hai chục con nữa xong boss rồi Phù. rác ô được sinh lực cao rác này. các cặp ba đầu lực cao này đến cả ba dòng đầu dòng đầu được cái dòng đầu đến cả ba dòng đầu từ dân trung tâm Bé ba bán cái chuyện gì vậy? Đợi tí em ơi xuống xuống nỗ lực dòng cuối được sẽ lực dòng cuối số dây chuyền số bán cho 25k điểm đứng đấu mà đừng có mà bán để lương đấu nghỉ lương đấu lâu rồi có điểm nào mà bán anh em có lực nè đâu trong căn hộ có 13 ta thám dữ ta số này sinh lực cao tháng 18 ngoài và quốc cho xe tiếp tục đánh tiếp theo bé phun rương đã thấy này mà ba dạ. nỗ lực dùng cuối hai cái nỗ lực dùng cuối rồi phun rương tiếp tục loại khác nữa. rồi ờ, tiếp tục còn có mười mấy con hồi nãy chưa có một giá trị nào đẹp luôn em ơi đánh nhanh đó cho anh đánh bớt nữa. bên kia ông thí yên khai chỉ định nào tu thí yên lấy nè rồi tí nữa bó đôi thí yên tiếp cho nó nhiều rương rồi cô giờ rồi tiếp tục là được gì không chọn dòng cuối nè được nè nội lực đó tắt luôn ôi chỗ môn mưa dòng cuối chợ hay có 13 khán hỏ ta thảm quá chung làm rác à. xin lực xin lực ô oh, chuyện hó chuyện hó dùng một luôn ngon một nội lực cao dùng hai đâu chó khán hỏ mà dày mang gì trời được làm rác thôi nè nội lực dùng cuối chó ôi thằng rác không còn rác không anh bé bán, cái gì vậy để tí thì nó ơi em đang sân boss nên em không để ý lắm rồi đợi tí nữa mười con cuối cùng sẽ ra đi đầu sân boss không có không có một cái kháng cả nó đẹp luôn nè không rác quá rác không. Đen quá, đen quá Cái này thì làm bài bot đặc biệt anh Nên là toàn là rớt mấy cái trang sức anh em Còn làm bài bot thường á Hồi xưa thì mới rớt cái vũ khí áo quần này nọ Oh. Yeah. Dạ. Tụi bay đang hit boss luôn Nhật ơi Ờ à, lên đứng này Ờ cái nỏ này cái nỏ này mát tóc rồi nè vừa tóc 158 đạt móc rồi hiện tại đang có 178 này đạt móc rồi nè nên là đâu có cần rã ép ra chơi đâu ép vào tay vậy hiện tại chưa có phổ à, trần nguyên ơi chưa có phổ nên chưa ép được nhiệt độ nhiệt độ mấy này đâu có kinh nghiệm đâu không có kinh nghiệm <laughs> có đồ không à để thế mà làm xong rồi làm rương nữa rồi bó đồ tiếp tục này được gì đây 15 rác này rác này sinh lực rác luôn một rác không rồi à, không bằng ngày ba đột Đồ khăn 25 Sơn khí 16 ừ. Không phải chón ta Má cái chón 40 có vài kim một hai kim mà Rá Rá Rá Thần pháp 18 Nội lực dùng cuối Sinh lực dùng cuối Rồi đi làm rác luôn Quá gì luôn Rồi, sáu con nữa cho ra ra kế bot hit boss kinh nghiệm lấy kinh nghiệm chơi anh em ơi anh em chuẩn bị đánh boss này ra ra ra ôi bị lắc đói mà nó không cho đời đây tràn chứa bao niềm tin tình đệ huynh rồi những con cuối cùng nãy giờ có được hai gia truyền kháng cả một gia bảy gia ba kháng là cùi bắp anh em ơi rồi. Ôi anh Phong đánh vậy, ngồi trường ảnh này <laughs> Có, còn vài con cuối nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt có một con bị dính rồi con còn dính kia con con còn dính kia trắng à. trắng đồ à ai ăn trắng đồ đó, <laughs> ai ăn trắng đồ tự rồi đồ dính bên này hai bà con trắng đồ à. không nhận được server có không có thông tin bốn năm sáu chín hả không không ờ, bốn mươi đây server chỉ có thông tin tám chín mười trừ khi anh em đua tốt thì mới có thôi nè đua tốt trong uh, trong server thì anh em mới mở có thôi chứ không có nha rồi đừng phải nhập qua cái này nè rồi rồi ok Rồi. qua bển nè ok Tương Dương trung tâm <coughs> Rác này Rác này Ôi trời được một ngọc bò 540 Ai cần hoàng Quốc cho này em ơi Rác này Một bò 540 Nhẫn 530 Đồ tính ra Cái ba cái họ chua gơ này họ này toàn có một dòng hai dòng mà Ôi. sinh lực cao rắc luôn ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục uh, bói đồ bình thí yên nha em ơi để khải uh, còn mới đồ bình thí yên nữa rồi coi bói đồ thí yên được gì rồi thuốc này rồi rác à, luôn rồi đã qua bên thúy thì có được nhận nhiều gì không nha nam này đánh cũng hơn khoảng 40 ờ, phút rồi mà Xong 70 ờ, con boss Rồi được gì à Bói rồi Full may mắn luôn nè, mình thấy không? May mắn nè May mắn đầy đủ các kiểu luôn Mà đồ thì nó cũng nhiều đó nè Ra, ra Khán họ 25 đâu, không chó trời À cứ toàn 25 khán họ không không có chó em ơi Đọc không băng làm gì Nỗ lực cao Cháu gắn họ sẽ được dùng cuối không sai trong mong mươi Em bảy gắn họ Rác Rác luôn Rác luôn Ôi, được cái uh, ờ, khăn lôi hàng hai Ok, khăn loi hàng hai cũng ngon đấy. Đang cần ừ. Đó Đó Đó đâu cho cái dòng cuối chung chừng hóa sát thương đủ mới ghê chứ mới ngày năm, thắng rồi trốn ơi làm một giây mày bán à mày bán bốn lúc cũ mày bán bốn cũ nè nhầm được oh chị yeah. ôi chè baby đây hàng đây hàng đầu nam tiền mình nhận mình bán bốn bữa giờ ok nè em tạo giờ là Khải đã lên được xếp bánh 14 à, rồi em à Bánh 4 này Nói chung hôm nay được à, hai món ngon đó là một gia truyền với bánh 4 này Và một nhẫn với bánh 4 Đó Hiện tại lâu lắm rồi mới sở hữu được những cái món 4 rồi em ơi Tại vì hiếm lắm Đa số 3 rồi em Đó anh em không Nên hiện tại bây giờ Khải đã được 3 3 4 là 14 may bánh rồi Ok Được được được Được được được được được Được hỏi anh em trong bang ai à, Ai có đồ gì á uh, ai có lần bài boss đừng tiếp tục khả đánh tiếp này em ok anh em ơi hiện tại bây giờ khả đã vừa đánh xong bắt 44 lần bài boss rồi thu được hai món vòng bánh bốn này em nói chung ở server này khả không nói lại một lần nữa thì những món vòng bánh bốn như thế này anh em hiếm nhất server này em không có đâu mọi người còn ba thì khá bình thường nè bốn mới hiếm nha anh em đó ngon quá được hai món luôn ai bây giờ khả sẽ bước qua cho anh này rồi đi làm hiền tinh thôi quá đẹp lâu lắm rồi mà có được ờ, món bánh bốn từ nhẫn nữa giờ tím ngọc bội nữa hai nhẫn nữa là cố gắng lên set 16 là đẹp anh mà, ạ. Hiện tại set 10 bánh 10 lên được 14 rồi. 14 cái bánh rồi. Chỉ dừng bánh nam mà. Dừng bánh nam lúc này có một chỉ dừng bánh nam nhưng mà bỏ ăn rương rồi. Đúng rồi, được một một mà chỉ dừng bánh nam 4 nữa. Đúng rồi. Được đến 3 món 4 lần, hai nữ, hai một nam một nữ và với uh, một nam một nữ với lại uh, một cái nhẫn bánh 4 Đấy, bỏ qua DF ráp Ôi, một cái bánh một nữa nè Rồi, mày đây DF ráp này DF ráp này nè mày Rồi Rồi, ok, chuẩn bị đi ra chờ sandbox boss lên bài vậy em ơi tại à, tí nữa anh em sẽ anh em bên ban tơ đang sang bot à, lệnh bài à, bot đại nè mà anh em cùng ra hưởng kinh nghiệm chơi nha anh em rác luôn ép rác luôn ép rác luôn ép rác luôn ép rác luôn rồi được một nguyên bốn nam đỡ đâu ta ờ nãy được một dẫn của cái gia truyền một nguyên bốn nam đỡ đâu ta hút sốt đâu rồi Đặt đỡ bên đặt à, đầu tiên này đỡ bên đặt đầu tiên này rồi ép rác này ép rác xong rồi đi ra chờ sang đường ngoài boss đại nha em ơi anh em bên, bên kia đang đốc đánh boss đại đang huấn nghiệm rồi có một đêm cũng được à, vài trăm triệu á 嗯，真的。Trời được nhận một bánh bốn ngon cơ, lâu lắm rồi luôn. Silver hiếm qua chưa? Bánh một quá rồi mấy quán một mà thân cái dòng kháng lôi hiện một nên mình không có sai nếu mà hiện hai là mình lái rồi mình bán quên cái dòng kháng lôi hiện hai là khả lái là ép đồ để sang được khoảng tầm ba đến bốn cái phố kháng lôi hiện hai cũng ngon sau này ép ờ, giày vụ áo ơi tổng lại thì ờ, được ờ, ba món mình bán bốn do truyền nam do truyền nữ một nhẫn mình bán bốn rồi một giao diện kháng cả 7 kim một giao diện kháng cả 3 thổ sida rồi giá thu được uh, 30 6 dụ viên hiền tinh ok chưa có giúp đồ nha em ơi rồi anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ chơi cũng ủng hộ tinh thần anh em ơi lần này sang với một rương thì không có gì em ơi lỗ nói chung cũng lỗ khoảng hơn một kim máy gần đến hai kim thôi mà không sao thu được vài món ok rồi rồi bỏ cái tinh một vô này nữa rồi tinh một này hai này tinh ba này Đó. Ừ được ý tịnh liền nè rồi quá đẹp đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ kênh của khả nha mọi người cảm ơn em rất nhiều nha